Cô chào các em Hôm nay các em học bài luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể ai là gì của tuần 24 Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu nội dung của bài học này nhé Phần 1 nhận xét Bài 1 Đọc đoạn văn sau Bây giờ cô và các em cùng đọc đoạn văn này nhé một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này? Em là cháu bác tự, em về làng nghỉ hè Nguyễn Thị Ngọc Tú Sau khi các em đọc đoạn văn này xong Chúng ta sẽ làm qua bài tập số 2 và bài tập số 3 Bài tập số 2 Trong các câu trên câu nào có dạng ai là gì các em hãy suy nghĩ và tìm để xem các em có làm bài giống đáp án của cô không nào câu có dạng ai là gì là em là cháu bác tự còn câu Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này Đây không phải là câu kể ai lại gì nha các em Đó là câu hỏi Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 3 Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được Muốn xác định được vị ngữ Thì bộ phận nào trả lời cho câu hỏi là gì? Thì bộ phận đó là vị ngữ đó là là cháu bác tự là vị ngữ cô sẽ cho các em một câu ví dụ nhé mẹ em là thợ mai là thợ mai là vị ngữ và những từ ngữ nào có thể kết hợp với từ là làm vị ngữ trong câu ai là gì đó là cụm danh từ và danh từ có thể kết hợp với từ là làm vị ngữ trong câu ai là gì chúng ta tìm hiểu qua câu hỏi số 4 những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu ai là gì các em suy nghĩ và trả lời để xem câu trả lời của các em giống ý của cô không nào đây là cũng là nội dung của phần ghi nhớ của bài học trong câu kể ai là gì vị ngữ được nói với chủ ngữ bằng từ là vị ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành đây là ghi nhớ của bài và các em sẽ nhớ đọc lại nhiều lần Bây giờ cô sẽ cho các em ví dụ về câu kể ai là gì. Với bức tranh này thì cô sẽ đặt câu như sau. Bạn Kim Anh là lớp trưởng. Là lớp trưởng là vị ngữ. Với bức ảnh này, cô sẽ đặt câu như sau. Cô Ngân là giáo viên dạy lớp 4C. Vị ngữ là giáo viên dạy lớp 4C Sau đây các em sẽ vào phần luyện tập Bài 1 Em hãy đặt một câu kể ai là gì dùng để giới thiệu, xác định vị ngữ trong câu vừa nêu. Bài 2 Em hãy đặt một câu kể ai là gì dùng để nêu nhận định. Em hãy xác định vị ngữ trong câu vừa nêu. Bây giờ các em hãy lấy vở ra và làm cho cô bài 1, bài 2 phần luyện tập nhé. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.